chẳng nói một lời để em trai phải giữ dòng đời lời yêu sau này quá xa xôi lời thương giờ này cũng lặng trôi nhận tin anh sắp sống bên người mà anh thương yêu đến cuối đời lòng em như đau thắt anh ơi làm sao để lệ thôi ngừng rơi hôm nay anh hạnh phúc rồi anh đã bên người mà lòng anh yêu anh quên câu hẹn câu thề anh hứa với người cả đời thương anh anh ơi chưa tình ngắn thôi mà sao em phải kết trôi phơi giữa dòng đời lời yêu sau này quá xa xôi lời thương giờ này cũng lặng trôi nhận tin anh sắp sống bên người mà anh thương yêu đến cuối đời lòng em như đau thắt anh ơi làm sao để lệ thôi anh đã bên người mà lòng anh yêu anh quên câu hẹn câu thề anh hứa với người cả đời thương rồi khi xưa hứa chẳng cách xa gừng cay mùi mặn trắng ham luôn là hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hiến em thật ai anh ơi chưa tình ngắn thôi mà sao em phải kéo theo một đời anh ơi có đôi còn em thì phải lẻ loi thân rồi khi xa ở chẳng cách xa gừng cay mùi mặn trắng ham lụa hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hết em thật ai hôm nay áo hồng gấm hoa ơi cha hết em thật